Xin kính chào toàn thể quý đầu tư. À, tuần qua là một tuần tăng giá tuyệt đối của cậu vàng. Chúng ta nhìn thấy không? Đúng không ạ? Cậu vàng của chúng ta tuần qua có 5 phiên liên tục tăng giá. Cậu vàng mở cửa vùng giá 187. À, ờ, hai phiên đầu tăng giá nhẹ, phiên thứ ba tăng rất mạnh. Phiên thứ ba đương nhiên là do có thông tin của chúng ta hôm đó thông tin CPI được công bố. Phiên thứ tư thứ năm tiếp tục tăng và đóng cửa gần như ở mức cao nhất trong tuần 1865 có thể nói là cầu vàng của chúng ta đã break à, cái chen điều chỉnh đánh dấu từ khi cầu vàng của chúng ta chạm đỉnh 2075 Đó, điều chỉnh từ tháng 8 năm 2020 đến thời điểm này là 15 tháng rồi nó cũng đủ thời gian tích điều chỉnh và tích lũy để có thể hình thành ra một cái xu hướng tiếp tục break out lên nữa của cậu vàng chúng ta biết cái giai đoạn tăng giá của cậu vàng kéo dài suốt từ tháng 9 năm 2018 khi cậu vàng ở vùng giá 1160 tăng giá 900 giá sau đó điều chỉnh điều chỉnh về thấp nhất là 1670 điều chỉnh 400 giá hiện nay thì cậu vàng đã break out trend lên theo tôi thì cậu vàng sẽ cần tích lũy tích lũy một uh, chút ở cái vùng trên ngàn tám vừa break out trước khi có thể tiến lên lập những cái đỉnh xa hơn cá nhân tôi thì tôi vẫn đánh giá từ đầu năm ấy, tôi vẫn tin là năm nay vàng sẽ có đỉnh mới à, chúng ta chỉ còn hai tháng nữa thôi và tôi rất kỳ vọng là cậu vàng có thể có đỉnh mới trong năm nay trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết điểm mua bán ngắn hạn của cậu vàng thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin cơ bản một chút nhé tuần qua Đấy, tuần qua tâm điểm của chúng ta là thông tin CPI và như chúng ta biết đó, thì CPI của Mỹ lại tăng rất là cao tiếp tục tăng tốc CPI của Mỹ kỳ trước là 0,4 kỳ này dự kiến là tăng 0,6 thực tế tăng 0,9 à, ờ, những tháng cuối năm thì chúng ta biết rồi là tháng cao điểm mua sắm của Mỹ do vậy CPI thường tăng mạnh những tháng cuối năm à, Core CPI thì dự kiến kỳ trước 0,2 dự kiến tăng 0,4 nhưng thực tế là tăng 0,6 như vậy với mức tăng CPI 0,9 tháng này đẩy CPI của Mỹ lên mức 6,2%, 6,3%, cao nhất từ trước đến nay trong vòng 30 năm nay. Đây chúng ta biết ờ, nếu chúng ta muốn biết CPI của Mỹ chúng ta có thể cộng dồn 9 tháng thì chúng ta sẽ ra thôi. Đó. Cộng dồn từ tháng 11 năm trước. Chúng ta biết tháng 11 năm trước là không tăng. Đấy, từ mức 0. Đó. Ờ, tất cả tháng đều tăng dương, dương rất là mạnh thì đương nhiên là dương rồi trong đó chúng ta có những tháng 0,8 vào tháng 5 này 0,9 vào tháng 7 này và lại 0,9 vào tháng 11 ờ, này này tháng 10 này tức chúng ta có rất nhiều tháng CPI của Mỹ tăng tăng rất là cao điều này cho thấy áp lực lạm phát nó rất là lớn chứ nó không đơn giản chỉ là tạm thời như chủ tịch Fed vẫn ờ, phát biểu đâu có lẽ chủ tịch Fed bây giờ đang ở trạng thái là cú đấm ăn xôi đâm lao phải theo lao thôi ông chót ờ, nói là lạm phát là mang tính tạm thời nên bây giờ ông cứ phải bảo vệ quan điểm của ông đấy là việc rất bình thường thôi còn CPI thì cũng đã mới lên mức 4,6% vượt rất là xa cái mức 2% phép kỳ vọng rồi có thể nói là con người thì đúng thì rất dễ đúng không ạ nhưng khi nhận sai thì nó rất là khó khăn đặc biệt ờ, đứng ở một vị trí nó gần như là ờ, diễn viên chính trên ờ, thị trường tài chính thế giới như chủ tịch Fed thì việc ông ta nhận sai thì nó rất là khó do vậy ông cứ phải bảo vệ quan điểm là lạm phát tạm thời thôi nhưng thực tế thì thị trường nó không trả lời như vậy vàng thực tế đã phản ứng rất là mạnh với cái tin này với cái tin lạm phát này tuần qua thì uh, tuần qua thì thông tin quan trọng nhất là thông tin lạm phát thôi Đó còn chủ tịch Fed thì vẫn tiếp tục cái giọng điệu ôn hòa bồ câu nhưng mà chúng ta nghĩ là có lẽ Fed sẽ không không giữ được ờ, bình tĩnh lâu đâu cá nhân tôi thì đánh giá là có lẽ Fed theo dõi nốt trong tháng 11 và 12 nếu lạm phát tiếp tục tăng cao có lẽ Fed sẽ phải hành động rất có thể chúng ta sẽ có một đợt tăng lãi suất giật cục ngay đầu năm 2022 đây là quan điểm cá nhân tôi các bạn nhé còn việc Fed tăng lãi suất 2022 là đương nhiên rồi cái này là đương nhiên cái này không phải bàn nữa. Vấn đề là tăng mấy lần và tăng lúc nào. Đấy. Hoặc là Fed có thể điều chỉnh tăng thu hẹp gói QE. Chúng ta biết bây giờ Fed đang ờ, bắt đầu thu hẹp gói QE trong tháng 11 này là ở ờ, 15 tỷ một tháng. Có thể Fed sẽ tăng lên 20 tỷ, thậm chí 25 tỷ một tháng. Thì QE có thể kết thúc vào tháng 3 hoặc tháng 4 sang năm. Sau đó sẽ mở đường cho tăng lãi suất đầu tiên vào cuộc họp tháng 6 còn trường hợp xấu nhất là Fed có thể họp bất thường và tăng lãi suất giật cục ngay thì cái này chúng ta chờ xem nhé ờ, có lẽ chúng ta Fed sẽ quan sát thêm CPI của hai tháng là tháng 11 và tháng 12 trước khi đưa ra quyết định vào cuộc họp tháng 1 cái đó nó hơi xa thôi chúng ta cũng không nhận ờ, không ờ, dự đoán quá xa nữa bởi vì dự đoán thì nó cũng mang tính dự báo nó như dự báo thời tiết thôi giống như Fed ấy, dự báo CPI chỉ 2% nhưng giờ là 6,5% Fed có cả một bộ máy có những bộ óc thiên tài nhất còn như vậy thì chúng ta dự báo sai là bình thường thế nên các bạn uh, nhớ là đừng vin vào một cái cái cái cái quan điểm nào đó tại một thời điểm nào đó các bạn nhé chúng ta phải biến động linh độ linh động từng tuần có thể 3 tuần trước nó là chen xuống nhưng mà một tuần sau nó lại thành chen lên đấy là bình thường nhé sai thì chúng ta sửa thế thôi trong ờ, tuần tuần tới thì ờ, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì cơ bản quan trọng cả ngày thứ ba thì chúng ta có thể có doanh số bán lẻ của Mỹ nhá cái ờ, doanh số bán lẻ nó cũng quan trọng bởi vì chúng ta biết nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế tiêu dùng do vậy doanh số bán lẻ mà tăng mạnh thì chứng tỏ kinh tế Mỹ nó đang phục hồi và lạm phát nó sẽ gia tăng người dân mạnh tay chi tiêu thì lạm phát sẽ tăng thôi tháng ờ, ngày thứ tư thứ tư thì chúng ta có CPI của Anh thôi à, Mỹ Mỹ chúng ta Mỹ chúng ta có các chỉ số về nhà giấy phép xây dựng này lượng nhà khởi công mới này thành viên FOMC William phát biểu ông William này khá quan trọng bạn nhé William là chủ tịch Fed New York chúng ta biết cái việc uh, mua mua trái phiếu đấy của Fed đấy là tự được thực hiện bởi Fed New York đấy dự trữ dầu thô này à, chúng ta có một loạt thành viên FOMC phát biểu này có thể nói là các thành viên này sẽ đưa ra những quan điểm của mình về lạm phát về kinh tế về cái chính sách của Fed thôi nói chung sẽ có những người bồ câu sẽ có những người uh, theo trường phái nó gọi là diều hâu hơn nhưng nó cũng không có quyết định gì lớn cả ngày thứ năm chúng ta cũng có như thường lệ thôi chỉ số sản xuất Philip Fed à, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thành viên FOMC William phát biểu nói chung là thông tin tuần này không quá mạnh Chúng ta biết là có thông tin báo cáo tiền tệ kho bạc này dự kiến hai tuần nay chưa công bố. Rồi không biết tuần tới có công bố không, mang tính thăm dò thôi. Nói chung là tuần tới thì chỉ có thông tin là doanh số bán lẻ vào thứ ba. Còn lại thì không có thông tin gì quan trọng. Do vậy, tuần tới chúng ta sẽ bám một kỹ thuật nhé. Thông tin sẽ không ảnh hưởng nhiều thị trường. Thị trường sẽ đi theo kỹ thuật. Đối với chỉ số Dela Index thì tuần qua cũng tăng giá rất mạnh, đô la index tăng giá cùng chiều với giá vàng. Hai phiên đầu đô la index giảm nhẹ, vàng tăng nhẹ. Hai phiên sau đô la index tăng mạnh, vàng cũng tăng mạnh. Có một vài thắc mắc của mọi người hỏi tôi là đô la index ờ, tăng tại sao và bình thường vàng phải giảm? Đấy là bạn bạn bạn nghĩ theo cái chiều hướng thông thường của bạn bạn nhé. Như tôi nói với các bạn, đô la index và vàng không phải lúc nào cũng tăng cùng chiều và không phải không phải lúc nào cũng ngược chiều nhá sẽ có những lúc nó tăng cùng chiều sẽ có lúc nó ngược chiều nếu mà chúng ta xem phiên tam quốc nhiều chúng ta biết rồi Đấy. ngô với thục không phải lúc nào cũng là bạn chỉ là bạn khi hai nước cùng yếu thôi Đấy. cũng như ngô với tào không phải lúc nào cũng là thù thù khi mà tào mạnh lưu yếu còn khi lưu mạnh tào yếu thì ngô với tào lại là lại là bạn đấy là một cái triết lý nó rất là bình thường chúng ta biết là như vậy nên mọi cái lý do và giải thích cũng chỉ là để hợp thức hóa cái biến động của thị trường chúng ta lưu ý là thế nhà cái giải thích thế nào cũng được Đấy. khi thị trường chứng khoán tăng kinh tế xấu thì nhà cái phải do phép bơm tiền khi thị trường chứng khoán giảm mà kinh tế xấu thì uh, nhà cái giải thích là do kinh tế đi xuống thế thị trường chứng khoán đi xuống thế thì cùng một cái chủ đề Đấy. nhưng mà biến động theo hai chiều khác nhau nhà cái vẫn giải thích đúng Đấy. vẫn là cái kinh tế xấu đấy, nhưng mà tăng thì giải thích một kiểu giảm giải thích một kiểu đấy là điều à, rất là bình thường chúng ta phải hiểu trên thị trường tài chính nó là như vậy chúng nó chỉ hợp thức hóa cái biến động của thị trường thôi do vậy chúng ta nên quan tâm nhiều đến biến động thị trường chứ không quan tâm nhiều đến cái hướng truyền thông của nhà cái nhá tất nhiên là chúng ta cũng phải biết là nhà cái đang muốn hướng truyền thông đến hướng nào họ truyền thông theo hướng lên thì họ sẽ giải thích theo kiểu hướng lên họ truyền thông theo hướng xuống họ sẽ giải thích theo kiểu xuống thôi cũng như bình thường chúng ta biết đấy quy luật là bơm tiền là là lạm phát là vàng tăng nhưng mà chúng ta biết từ năm ngoái năm nay bơm tiền rất nhiều nhưng vàng hầu như không tăng nhưng các mặt hàng nhưng mà các thị trường phi tài chính khác thì tăng rất là mạnh đó nhưng đợt tới mà vàng tăng thì họ giải thích là do lạm phát do bơm tiền đấy là bình thường chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta giao dịch đặc biệt chúng ta lại chết đinh trên ngày với trên tuần ít người chết đinh theo chen trong tháng do vậy chúng ta đừng quan tâm quá nhiều đến phí mô ví mô nó là chen dài ví dụ bản chất chen dài là in tiền vàng sẽ tăng do vậy ba năm năm tới vàng chỉ có một chiều tăng thôi nhưng tất nhiên là trong cái chen tăng của nó những cái cú giảm của nó từ 2.000 mà về 1.700 thì các bạn chưa đinh ngắn thì động cháy tài khoản thôi còn nếu các bạn chưa đinh dài giống quỹ các bạn mua bằng tiền thật thì nhắm mắt mà mua thôi chả sao cả nhá kể cả xuống ngàn rưỡi rồi nó vẫn lên ba ngàn bốn ngàn chả sao cả nó nếu các bạn nhớ giá dầu khi đợt nó 15 ấy, tôi vẫn bảo là bán nhà mà mua đúng nhưng nó có một ngày giá dầu âm đấy thì có khi chúng ta bị chết trước rồi đấy là ngày nó đánh tất toán nhưng mà đúng thời điểm này dầu 85 thì rõ ràng bán nhà mua 8 là lúc 15 là là đúng rồi gì nữa dầu Brent lúc đấy chỉ xuống 20 là thấp nhất nếu chúng ta mua sang dầu Brent thì thì tuyệt vời luôn còn mua vào dầu Vkti nó kiểu như là à, sự kiện thiên nga đen nhà cái cố tình giết thì chịu rồi cái đấy thì không ai đỡ được cả nhé à, ờ, đó là DG à, DG thì ờ, đang đi trong cái chen này à, nhiều khả năng đập chen thì sẽ có điều chỉnh thôi nhưng cũng có thể DG sẽ break chen bởi vì chúng ta nhìn trên chart uh, ờ, weekly thì chúng ta thấy tuần qua một tuần tăng rất mạnh và có thể nối tiếp tuần tới sẽ là một tuần tăng tiếp theo nếu đúng theo kiểu tăng bùng nổ theo đà tuần tới, DXY sẽ tiếp tục tăng hướng đến vùng giá 96. Đấy. Khi DXY tiếp tục tăng có thể gặp điều chỉnh đầu tuần thì đồng nghĩa với việc các cặp tiền tệ gắn với DXY sẽ giảm, còn vàng thì chúng ta phải phân tích nội tại của vàng nhé. Vì hiện nay vàng đang không trái chiều với DXY nữa. Đó là chỉ số đô la index. Như vậy các cặp tiền tệ gắn với U chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là canh mua U bán các cặp tiền tệ khác. À, đối với vàng nhé thì cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng sẽ cần thời gian tích lũy test lại cái chen cậu vàng vừa break out và cái khu vực uh, ờ, 30 này sẽ là một khu vực hỗ trợ khá mạnh như vậy cái chen hỗ trợ của vàng sẽ rơi ở vùng là 2533 cái khu vực vừa phá qua đây Đó. sau đó vàng sẽ tiếp tục đi lên hướng đến đỉnh 1910 à, 960 và xa hơn là 2070 quan điểm của tôi tuần tới chúng ta chỉ canh mua thôi nha chúng ta canh mua ở cái vùng uh, ờ, 2533 này nếu có vàng xuống tới chúng ta dừng lỗ khi phá qua 20 còn chốt lời chúng ta cứ mở ra thôi các bạn à, gồng được, được lãi đến đâu thì chốt ở đó ngắn nhất là hướng đến cái vùng 68 hôm trước xa hơn là 1900 trên 1900 các bạn gồng càng lâu thì lãi càng cao thôi còn các bạn ăn ngay trong phiên thì các bạn lấy ăn trong phiên các bạn cứ nhớ là dừng lỗ 7 10 đô chốt lời 2 30 đô thế thôi không có vấn đề gì cả à, còn đối với các cặp tiền tệ nhé thì uh, Uzi Uzi thì uh, thế này của nó khá khó phiên hôm trước là một phiên tăng khá là mạnh nhưng mà trên chat tuần của nó thì rõ ràng Uzi nó vẫn đang tích lũy chúng ta có thể nhìn thấy y Uzi đang tích lũy theo mô hình là cờ cờ tiếp diễn nhá đấy chúng ta nhìn Uzi đang đi trong ờ, cái lá cờ này Uzi đang tích lũy trong cái mô hình cờ tiếp diễn này cờ tiếp diễn thì sẽ break out lên thôi break out lên thì có lẽ Uzi chúng ta canh mua sẽ tốt hơn mua ở đâu có lẽ chúng ta sẽ canh mua của 50% cái nhịp tăng 3 phiên vừa rồi tức là nếu Uzi điều chỉnh về đây chúng ta mua 1 113.5 thì chúng ta dừng lỗ phá dưới 113 thôi không vấn đề gì ở dưới 618 luôn còn chốt lời chúng ta cứ mở ra thôi Đó. ngắn nhất thì chốt lời tầm 500 pip vì Uzi biến động hẹp không thì tầm 200 pip Đó. tức là 14 năm hoặc là 15 năm vì Uzi biến động chậm lắm bạn ạ ít đối với GU thì sao GU thì rõ ràng U tăng thì G giảm thôi nên tuần tới chúng ta canh g phục hồi chúng ta bán thôi chả vấn đề gì cả nhé chúng ta bán ờ, g tại khu vực này nếu phục hồi lên hiện nay g đang là 1.34 34130 chúng ta sẽ canh bán quanh 1.3580 dừng lỗ 60 pip cho tôi nhé còn chốt lời thì 2 trăm pip EU thì chúng ta cũng canh bán thôi chúng ta nhìn break hết rồi Đấy. chúng ta canh bán tại cái đáy cũ thôi nếu nó test lại thì vùng đáy vừa break out 1.1530 hiện nay đang 1.1443 như vậy phục hồi lại 90 pip thì chúng ta bán Uzi chúng ta dừng lỗ 50 pip nhé còn chốt lời thì tầm 150 pip cho tôi U cạc thì chúng ta lại canh mua bởi vì U tăng giá đấy chúng ta canh mua theo cái chen này thôi nếu điều chỉnh xuống thì chúng ta mua không điều chỉnh không điều chỉnh thì thôi không vấn đề gì cả u UGA chúng ta sẽ canh điều chỉnh quanh khu vực này nhé hiện nay đang là 1.2546 chúng ta điều chỉnh canh điều chỉnh 100 pip nhé 1.25440 2440 đấy điều chỉnh xuống 100 pip thì chúng ta mua dừng lỗ u gạc thì cũng 50 pip thôi còn chúng ta lưu ý nhé Ờ, trong đối với các cặp ờ, tiền tệ thì chúng ta chỉ dừng lỗ 50 pip. Riêng đối với những cặp tiền tệ gắn với bảng thì chúng ta dừng lỗ 60 70 pip bởi vì là bảng biến động mạnh. Và cái trị giá của bảng cũng cao. Chúng ta lưu ý điều đó. AU AU chúng ta cũng canh mua nhá. Nếu giá test cái chen này. Đây chúng ta nhìn thấy một cái chen nó đang tăng đây. Nếu nó điều chỉnh xuống thôi. Nó điều chỉnh xuống quanh khu vực này 0.7250 nhá thì chúng ta mua Đấy dừng lỗ 50 pip và chốt lời trao 50 cho pip cho tôi còn nếu nó lên luôn lên luôn thì thôi nó xuất hiện cái cặp nến có dấu hiệu đảo chiều này thì khả năng nó lên luôn cũng cao nhưng cũng không loại trừ cái khả năng giống chỗ này nó trồi lên một nhịp sau đó nó phi xuống một nhịp phá đáy rồi sau đó nó mới đi lên Đấy nên chúng ta cũng không biết được việc của chúng ta chỉ là chúng ta dựa vào kháng cự và hỗ trợ để chúng ta mua bán thôi sai thì dừng lỗ không có vấn đề gì cả cốt nhất là follow theo trend tức là trend đang tăng thì chúng ta canh mua lên Đấy, trend giảm thì chúng ta canh bán xuống đây Đấy, chúng ta nhìn thấy cái cặp AU nó đang đi trong cái bi kênh giá này thì chúng ta cứ chạm kênh chúng ta mua thôi sai thì dừng lỗ không sao đâu GU thì khá khó có lẽ chúng ta không giao dịch GU tuần qua chúng ta nhìn G à, GZ GZ tuần qua đi ngang phè phè đây, ta không nhìn thấy biến động gì giao dịch cả nói chung là chúng ta có khá nhiều cặp giao dịch rồi vàng thì rõ ràng là tâm điểm rồi nếu điều chỉnh xuống mua là lý tưởng đấy UJ GU EU U e, cạp AU chúng ta có khá nhiều cặp để chúng ta canh mua nên chúng ta cũng không nhất thiết phải giao dịch những cái cặp không có tín hiệu rõ ràng đó là đối với thị trường tiền tệ còn đối với dầu thì sao dầu thì nó đang có dấu hiệu tạo mô hình uh, hai đỉnh đấy nhưng mà nó cũng không rõ ràng các bạn nhé Hiện nay dầu vẫn đang đi trong cái biên độ là 7985 Thì rõ ràng chúng ta sẽ giao dịch trong cận này thôi Xuống 79 chúng ta chốt lời lên 85 chúng ta bán Chúng ta cũng không loại trừ cái xác suất dầu có thể vượt lên như vùng 86, 87 trước khi xuống Đấy Do vậy các bạn phải dừng lỗ cho tôi ở chỗ này là phải dừng lỗ qua 87 nhá Rồi dầu có thể men theo cái chen này Tất nhiên là xác suất đấy không cao Tôi cũng không tin tưởng nhiều cái xác suất nó phá lên nữa Mà cá nhân tôi đang đánh giá nó đang đi trong cái biên độ là à, 7985 này thôi và sau đó nó sẽ có một cú sập mạnh mạnh đấy không đơn giản đâu ít nhất là về cái hỗ trợ dưới 70 này xa hơn phá 70 nữa thì về 62 mà có thể phá 62 thì sâu nữa chúng ta chưa biết được tốt nhất ngắn hạn thì chúng ta cứ ưu tiên canh bán thôi 79 không có nghĩa chúng ta mua lên nhá tôi không khuyến nghị mua lên chúng ta canh đo lên đỉnh thì chúng ta bán thôi Đấy, có khá nhiều lần dầu tạo dấu hiệu rồi đây chúng ta nhìn cái phiên đầu tiên lên 85 thì nó cũng tạo ra cây búa đảo chiều phiên hôm trước lên ờ, đo lại 85 thì cũng tạo ra cặp nến đảo chiều nói chung là hầu hết dầu thì đang ở vùng đỉnh thì rõ ràng rồi không có cái gì tăng mãi cả dầu tăng từ tháng 3 năm trước từ mức âm mà lên mức 85 này thì cũng rất là khủng khiếp nó cần có một nhịp nghỉ việc của nó là điều chỉnh về 6x nghỉ hay là 5x nghỉ thì chúng ta phải chờ thậm chí là 4x chúng ta cũng không loại trừ bây giờ chúng ta giao dịch thì chỉ có xác suất thôi đúng thì chốt lời sai thì dừng lỗ thôi chứ còn chắc chắn thì tôi khẳng định với các bạn chỉ có phân tích quá khứ mới là chắc chắn thôi còn nhận định tương lai thì nó là mang tính dự báo dự báo xác suất thôi xác suất chúng ta thắng cao thì chúng ta vào lệnh xác suất thua cao thì thôi đứng ngoài thế thôi đó là đối với giá dầu nhé à, đối với uh, chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì xuất hiện mô hình uh, sau hôm các bạn nhé mô hình đảo chiều đấy do vậy rõ ràng nếu chứng khoán Mỹ điều chỉnh lên chúng ta đã xuất hiện mô hình rồi chúng ta hoàn toàn canh bán và chúng ta dừng lỗ qua đỉnh nhé đỉnh hôm trước là 36 5 80 đó, chúng ta dừng lỗ qua đỉnh này 367 chúng ta dừng lỗ hiện nay giá đang 361 nếu dừng lỗ 367 thì thường chúng ta dừng lỗ tầm 1 phần trăm 400 giá tức là chúng ta canh bán quanh 363 364 đấy là mức giá phù hợp đấy là các đối các bạn đánh ngắn nha còn các bạn đánh dài thì tiện sau hôm rồi các bạn cứ bán thôi cũng như không có gì tăng mãi đâu thị trường chứng khoán nhất định sẽ đến lúc điều chỉnh thôi chính sách của Fed đã thay đổi rồi chúng biết ta biết là cái việc ờ, bơm tiền có lẽ cái cái thời kỳ mà tiền tệ dễ dãi nó bắt đầu chuyển hướng từ bây giờ khi Fed bắt đầu siết vòi uh, cung tiền và rồi khi Fed chính thức tăng lãi suất thì có lẽ là là quá muộn để thoát khỏi thị trường. Đó là chỉ số chứng khoán Mỹ. Còn đối với ờ, Bitcoin thì sao? Bitcoin thì xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều các bạn nhé. Phân kỳ rất là rõ trên RSI cũng như là MACD rồi. Đó, chúng ta biết đỉnh thì tạo đỉnh cao hơn nhưng mà các chỉ báo kỹ thuật tạo đỉnh thấp hơn do vậy xác suất rất cao khả năng đợt breakout này của Bitcoin là breakout giả breakout giả nhưng mà lên giả nhưng xuống thật do vậy chúng ta hết sức lưu ý nhé đây chúng ta nhìn Bitcoin đang tích lũy ở đây như vậy nếu Bitcoin đóng cửa breakout sáu ờ, hai thì chúng ta có thể vào lại bán các bạn lưu ý nhé đóng cửa nhé đóng cửa dưới sáu hai thì chúng ta có thể bán đóng cửa daily đấy và bán thì đương nhiên chúng ta dừng lỗ khi nó phá ngược lên 6.300 đấy là lúc nó đóng cửa nhé còn bây giờ chưa đóng cửa thì thôi chúng ta cứ ngồi ngoài xem thôi đóng cửa dưới 6.200 thì nó sẽ có thể vào trên xuống xuống thì nó sẽ xuống khá là mạnh đấy không phải xuống đơn giản đâu trước mắt nếu nó xuống thì uh, nó sẽ xuống 5.800 Đấy, ờ, xa hơn thì sẽ là 5.200 thì nếu nó đóng cửa dưới 6.200 chúng ta bán chúng dừng lỗ tầm 1.500 đến 2.000 giá và chốt lời tầm 4 đến 8.000 ờ, giá đấy là một cầu đẹp thôi 5 50.000 hỗ trợ 50.000 bán 6.200 mà về 50.000 cũng 12.000 giá rồi thì dừng lỗ 2.000 giá quá xứng đáng không có gì cả đó rất nhiều tín hiệu đảo chiều các bạn nhé đối với uh, chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì tuần qua cũng xuất hiện uh, phiên phân phối thứ ba rồi trong vòng 9 ngày có 3 phiên phân phối à, chúng ta hết sức lưu ý à, thường thì như chúng ta biết rồi đấy, các bạn nào mà đọc nhiều sách về tín hiệu vùng đỉnh vùng đáy các bạn biết rồi đấy thị trường thường phân phối tầm 5 đến 7 phiên thì sau đó sẽ là đi về nơi xa thôi có thể nói là thị trường đã xuất hiện 3 phiên phân phối rồi 3 phiên phân phối rất là mạnh đấy còn các bạn bảo phân phối những chỉ số vẫn lên đây là việc rất bình thường bạn nhé việc phân phối mà chỉ số vẫn nhích lên đấy là việc rất bình thường cũng như cổ phiếu bị bán phân phối rồi mà vẫn tiếp tục tăng giá là bình thường bởi vì nhà cái chưa bán xong hàng thì họ tiếp tục kích giá thôi mục đích cuối cùng họ là bán dòng các bạn phải lưu ý đặc biệt các bạn phải lưu ý thế này Tại những viên phân phối thì thường giá giảm và khối lượng tăng đột biến. Nhưng sau đó tại những phiên tăng thì giá lại tăng nhưng mà khối lượng giảm đi. Tại sao? Bởi vì các bạn biết cuối cùng nếu nhà cái một chiều bán thì ai sẽ là người mua? Do vậy họ luôn mua bán. Họ vừa mua vừa bán. Khi họ mọi người mua họ sẽ bán nhưng khi mọi người bán không thì họ sẽ phải mua để kích gián tiếp vì họ chưa bán hàng xong. Mục đích cuối cùng của họ là thoát dòng hàng các bạn nhé. Tại những phiên phân phối thì họ bán được nhiều hàng còn khi mua lên họ mua ít hơn mà họ lại đạt được mục đích là đưa giá lên cao hơn để tiếp tục bán đấy nếu mà các bạn chú ý theo dõi kỹ các má bất động sản thì các bạn sẽ biết tại phiên phân phối họ có thể bán 20 25 triệu một phiên nhưng sau họ chỉ mua 3 4 triệu là giá lại tăng trở về giá cũ rồi đấy như vậy là họ đang bán dòng được được 16 triệu vòng sau họ lại tiếp tục bán như thế thì không phải chỉ 3 đến 5 phiên là họ bán dòng được 5 70 triệu cổ phiếu à vấn vấn đề vấn đề các bạn phải hiểu là bản chất vấn đề rất nhiều bạn cứ bảo là phân phối xong tăng thế là nhận định sai các bạn không hiểu các bạn còn ở thị trường quá ngắn bạn nào chưa chứng kiến giai đoạn thị trường 208 211 thì ờ, thì các bạn vẫn còn non lắm các bạn chưa chứng kiến hết một chu kỳ mà ít nhất là các bạn phải ở một chu kỳ từ đáy lên đỉnh sau từ đỉnh xuống đáy hoặc là bạn ở chu kỳ là từ đỉnh xuống đáy sau từ đáy lên đỉnh lúc đó bạn mới chứng kiến xong một chu kỳ bạn mới có thể nói được tất nhiên nhiều khi chúng ta chứng kiến hết một chu kỳ chúng ta vẫn chưa chắc đã phát triển nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng phải chứng kiến xong một chu kỳ còn rất nhiều bạn vào thị trường giai đoạn 24 25 thị trường ở đáy tôi nói thật thị trường ở đáy á nhắm mắt mua cũng thắng ai cũng là thiên tài bởi vì sao mua con gì nó tăng mà bạn nhìn xem bây giờ trên thị trường chứng khoán Việt Nam bạn xem bất cứ con gì đều tăng từ 5 đến 10 lần so với cái đáy tuyệt đối của nó vậy thì ai cho là thiên tài nhưng mà khi như bút Buffett nói khi thủy triều rút mới biết ai không mặc quần đi bơi chúng ta ờ, tắm ở dưới nước thì mặc quần hay là không mặc quần thì nó giống hệt nhau mà người chìm ở dưới nước rồi có ai biết chúng ta không mặc quần đâu do vậy các bạn nên nhớ nhé tôi phân tích chỉ là quan điểm cá nhân của tôi tôi nhận định tôi chia sẻ quan điểm của mình cho các bạn có thêm cái góc nhìn có thêm cái thông tin để các bạn tham khảo còn quyết định là quyết định của các bạn tiền trong túi các bạn mua hay bán là của các bạn lời ăn thua lỗ chịu chứ lời của ai chia tôi đồng nào đâu mà ai lỗ hoặc là sai lại lên kêu om lên nhận định sai tôi nhận định sai là bình thường phép kìa các bạn nhìn thấy chưa còn nhận định sai nhận định lạm phát không phải sai ít sai lè lưỡi luôn cứ lạm phát 2% mà bây giờ là 6,4% nữa tôi nhận định sai là bình thường có gì đâu nhà cái không phải big boy không phải nhưng mà tôi lưu ý các bạn là thời điểm hiện nay dòng tiền đang đầu cơ đang rất là nóng tiền không tìm đến các cổ phiếu cơ bản kinh doanh tốt tiền tất tìm đến những cái má bây giờ càng lỗ càng tăng đó rõ ràng giai đoạn đầu cơ tràn lan thì, thì chúng ta biết rồi Isaac Newton đầu tư chứng khoán vân lỗ làm sao đo được độ điên con người ông có thể đo được lực hấp dẫn của trái đất nhưng không đo được độ điên con người anh tanh của chúng ta bộ óc thiên tài đầu tư chứng khoán vẫn lỗ nếu không có lẽ chúng ta sẽ có thêm nhiều thuyết ừ, tương đối nữa thế nên đấy là bình thường các bạn nên nhớ ở thị trường chứng khoán không có đúng không có sai đúng sai mang tính thời điểm đấy các bạn lưu ý nhá các bạn đừng nói đúng sai trong một hành động hay mua một cổ phiếu hay là một vài thời điểm mà các bạn lôi ra đánh giá nó không đúng đâu không đúng sai gì hết làm sao đúng thì các bạn kiếm được tiền sai các bạn mất tiền ít nhất đó là đầu tư thế thôi các bạn lưu ý nhá. theo cá nhân tôi đã hai ba phiên xuất hiện ờ, phân phối rồi nếu xuất hiện thêm một đến hai phiên nữa thì các bạn nên thoát khỏi thị trường còn nếu bạn nào cẩn thận thì nên thoát giờ này là cũng phù hợp đó còn các bạn cố có thể đợi tùy các bạn thì tùy theo mã cổ phiếu các bạn chứ mã cổ phiếu các bạn đang đầu cơ tràn lan thì các bạn cứ ngồi lúc nào hết sóng thì dừng ai biết được không có những má chúng ta biết càng lỗ càng tăng lỗ hết vốn rồi đấy, giá vẫn tăng lên mười mấy là bình thường có những má nhiều năm nay có làm ăn gì nữa đâu vẫn tăng đấy bình thường đầu cơ mà đầu cơ như chúng ta chơi bài thôi chia lại tiền trong túi nhau tôi tôi không phân tích chi tiết mã nào cả bởi vì tôi cũng không muốn nói bởi vì mỗi mã nó đều có những nhà tạo lập đấy những nhà tạo lập những đội lái quan điểm của tôi thì cổ phiếu muốn tăng thì phải có nhà tạo lập phải có đội lãi tôi cũng rất là happy tôi chả ghét ai cả cổ phiếu nào cũng thế thôi vấn đề tôi tôi thường không thích đầu tiên cổ phiếu không cơ bản nhưng mà vào giai đoạn sóng penny tôi vẫn đánh penny bình thường chả vấn đề vấn đề luôn tôi phân bổ tỷ trọng tiền nó ít đi thế thôi thường thì nếu mà vì đấy gần như nó là đánh sóng nếu mà không thích penny tôi giao dịch forex làm gì giao dịch forex của chúng ta không có cái gì cơ bản mà phân tích không chúng ta chỉ dựa vào thông tin kinh tế vĩ mô thôi chúng ta không yêu cái gì và không ghét cái gì bạn nhé vấn đề bạn phải biết phân bổ tỷ trọng tiền thế nào cho phù hợp khi chúng ta đánh những cổ phiếu cơ bản chúng ta có thể phân bổ tỷ trọng tiền 7 80 phần trăm đánh những cổ phiếu không cơ bản thì như kiểu chúng ta đánh sổ số, số may rủi á, phân bổ 10 phần trăm 20 phần trăm tiền thôi được thì được gấp đôi gấp ba mất thì chia đôi đấy là cổ phiếu không cơ bản nó hay biến động mạnh như vậy bình thường giống như coi cũng thế chúng ta mua cổ phiếu coi rác chẳng hạn có thể tăng hàng nghìn lần mất thì mất trắng mua BTC thì được thì x2 x3 chia thì chia đôi chia ba đấy kiểu như vậy Ok, đấy là toàn bộ cái ờ, thị trường tài chính tuần tới. Chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công.